Ok, bắt đầu ca livestream ngày hôm nay thôi. Chứ mà anh em là con ờ, Resident Evil 8 <clears throat> hai hào. Hôm nay tôi like cái nền tảng ờ, mới mới so với kênh tôi thôi chứ cũng cũ rồi. Facebook kiểu bên YouTube ờ, nó nó like ít người xem quá. Tôi chuyển qua đây like thử coi coi nó nó nó có cao hơn không. <laughs> anh em đợi tôi xíu để tôi thiết lập Hào thử comment thử coi nó có nhảy qua màn hình ờ, bên điện thoại tôi để đọc comment không nha anh em coi ổn không thấy uh, có giật lắc gì không âm thanh ổn chưa mọi người test giùm tôi coi âm thanh ổn chưa tập này tập 6 rồi tập 5 tập 6 rồi đó tập trước mình bị lạc trong khu rừng còn lại trong ờ, ngôi làng chơi một tiếng mấy đồng hồ nhức đầu luôn âm thanh ổn rồi ok hình ảnh ok chưa để tôi bắt đầu live chim nha vô game không nói nhiều nữa đợt này là mình sẽ đi uh, vô cái tòa thành thứ hai để tiêu diệt con chùm thứ hai trong con game này sao mở cái màn hình lớn nó không có chạy comment cho tôi ta bực mình phải mở màn hình nhỏ thôi ok màn hình nhỏ thì không coi được bao nhiêu người đang xem em à, em đây em đây ok nhi rồi coi like bên này coi coi view nó cao không nha like mà view thấp quá tôi ờ, trở về lại ờ, youtube <laughs> rồi mình giờ lại khu này rồi khu này có mấy con chùm cũng ghê lắm nên ờ, hồi bữa tôi không có đi tiếp á đây nè đó à, chú ấy đang ngồi kìa <laughs> Rồi, tôi nạp lại tôi chơi đây đây xuống đây xuống đây xuống đây đứt đầu còn dãy ha mua từ từ giờ mấy con này đơn giản nhưng mà nó đừng có hù tôi là được như đi tới nữa là nó có nữa phía sau á phía sau phía sau chạy phía sau ui ui ui ê hiếp dâm hiếp dâm sáng nay rất bận hả đúng rồi tôi ừ tôi giải đàn ừ ừ thằng lòn ra đây thằng lòn thằng lòn thằng lòn ra đây thằng lòn thằng lòn mày núp phát đạn mày hả Mày ra đây Má này trâu quá Ok mình có tiền rồi Chủ yếu là mấy cái này để có tiền Có tiền có tiền Mở khóa chỗ này Hồi ờ, tập trước là mình đã đi qua đây rồi Và giết con này rồi Nhưng mà kiểu nó không có set Không có lưu lại cho mình á nó phải giết lại Hiếp dâm ừ Cay thiệt chưa cái gì vô là nó vô đè tôi ra hiếp rồi leo lên đây được nha nhưng mà để vô đây đã lồng đạn ngon cái này đây mở mấy cái uh, mấy cái giếng trong làng trước giờ mình trước sau giờ cũng mình cũng quay lại cái làng à đó thôi từ từ leo lên anh em comment thoải mái vô nha bây giờ là mình đi trên này để mình qua cái nhà màu đỏ đi luôn nha đi luôn đồ giờ đi lên nóc đi lên nóc nhà con gà kìa chắc phải nhảy xuống thôi ok mở cái khóa ở đây hình như thằng youtube thằng facebook là bắt buộc là mình phải mở nó mở cái cửa này rồi ngon rồi giờ dễ chơi đó thằng facebook á, là bắt mình á, là phải phải mở nó liên tục trong khi mà mình like sụp đầu lụi hụi nó đang lụm đồ nó ra nó cắn cho một cái ủa hết rồi vậy thôi hả à? ai ha ha đó tôi bị cắn vậy mà vui lắm mà ha ha Vậy đây Trời Tiền tiền Mấy là tiền thôi cái gì đâu Để mình gặp cái thằng mà uh, Em má ừ. Thấy bị hù vui lắm hay gì Ôi Cái đường để chui vô nhà nè Ủa cái nhà này hình như là của cái ông gì mà đúng không? Mở cửa. Ngon. Cái nhà này là cái nhà của ông hồi bữa ờ, đưa mình cái súng đầu tiên á. Vì ông xạo ông Ý, rồi thằng đệ. Có thằng đệ nha. Đệ. Đệ. Đệ. Đệ. trời cắn bà già nghĩ sao đi cắn bà già vậy vui mà anh ừ. lụm đạn ơi cố gắng lụm thiệt nhiều ờ, đồ hết rồi ra thôi chủ yếu cái đường nó để mình mở cái nhà này mình lượm đồ vậy thôi không có gì đâu anh em coi heo nữa à đúng rồi có heo nữa anh em coi bị giật lắc không giật lắc nói tôi tôi nghiên cứu hạ đồ khuyên giải xuống nữa tới ống khói màu đỏ nè tới nhà có ống khói màu đỏ rồi giờ sao vô nó kêu là mình leo lên tới đỉnh đúng không sau đây không qua được tới đây sao đây mọi người cái dây này chỉ có cái đường này để tuột xuống thôi đi coi coi con này nó không có cho mình nhảy nhảy xuống đâu nó phải có đường đi đàng hoàng có gì dưới tủ kìa hả coi hoành lại coi anh em mà coi mà hơi chóng mặt là do là cái con này nó vậy đó chứ không phải tôi chơi còn chóng mặt mà có gì dưới tủ đâu tủ nào tủ này hả có gì đâu tủ nào tủ này hả cái này là kiểu đóng nha chứ không có tủ gì đâu bên đây rồi hai tài hai thanh tài cái tên này khá là quen không biết là tài đi nghĩa vụ hay là tài nào ta hay là tài học trò ta mọi người ai đang xem comment nha tôi biết chứ im im im không biết đâu giờ đi đâu ta có cái dây nè còn cái đường này là hết đi được rồi Kỳ thiệt Nó chặn bằng cái cây này rồi chắc phải cưa cái cây này quá Phải cưa cái cây Hay là xuống đây Từ từ từ từ từ từ Hình hai, à, hai vợ chồng Chắc là ông chồng biết hình à, quỷ xong cắn bà này đây là bà vợ anh em nghiên cứu coi đi tới đây sao nữa bí đường rồi vô đây chưa trong này nãy vô rồi qua đây cái đường này ủa cái đường này đường quay lại mà thiếu nữ chiến tranh nó chạy chạy thử coi nó ra đâu cái khu này là cái khu hả hồi hôm qua đây nè cái đường chặn nè chặn cái đường này lại rồi chỉ còn cái nhà này thôi ở đây nó cũng có một cái cái đạn dây màu xanh nè vô thử coi ôi con ngựa bị chết con ngựa bị chết hình như leo lên đó xong nhảy xuống à nhưng mà vấn đề là không có đồ để leo lên anh em hiểu không nó không cho tôi leo lên từ từ để tôi vô nhà này tôi khám phá coi có có cái gì nguy hiểm không con heo Ê! ngầu đá này rồi ờ, có thịt heo nữa <laughs> thịt heo này đưa cho công tước à quay lại đây đường tắt đường tắt bánh lái bây giờ là mình có thể lấy đồ được trong cái cái cái ngon mấy cái giếng này là mình có đồ đó giờ là mình mở được rồi mấy con heo làm hết hồn kêu ép ép ép chạy tới mình hút mình đi Vô Nhà này bấy báo quá mà không có đồ hết trơn vậy Đây Lấy cái đồ à, Hồi nãy mình mới à, mồi Môi từ dưới giếng lên Cái gì vậy ta đạn này hình như là đạn ờ, kiểu súng uh, súng phá tăng đúng không hết rồi hết rồi chỗ này thì chặn không cho đi nữa bắt đầu chuẩn bị chống mặt ói nữa nè thua này chặn này mà được cái con này hay chỗ á là mình qua rồi mình giết quái rồi là mấy chỗ là không không còn quái nữa giờ mình đi lòn đường này thôi để đi lại coi chắc chắn là phải có đường chứ không thể nào mà tự nhiên khơi khơi được vẫn tôi vẫn chưa thoát khỏi được cái, cái, cái ngôi làng này nó cứ vòng vòng vòng vòng trong này á cái dây này sao ta nó có màu vàng vàng trên kia kìa nó không cho leo không tìm căn nhà cống có màu đỏ rồi tìm rồi đứng ở đây luôn rồi có cọng dây màu vàng nè nó dẫn vô tới trong nhà vô nhà lại coi một lần nữa coi thấy có cọng dao vàng nó dẫn ở trong nhà chắc phải có cái gì trong này chứ ta nó nói kiếm ngôi ngôi nhà à đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè trời ơi hiến tới hai con dê của đức ok không lật qua trang à đây tháng 3 đã đã dân long cù với đức mẹ bà ấy chỉ thị cho tôi tìm một danh sách một các loại thuốc dụng cụ trong vài ngày sau không rõ để làm gì tôi được chỉ dẫn mang những món đồ đến nhà thờ ngâm lúc mặt trời mọc những gì tôi trông thấy thật khủng khiếp bốn chủ nhà vĩ đại có mặt ở đó còn đức mẹ đang bế một đứa trẻ đứa trẻ là bà là con nhỏ con của thằng như chính nè bà ấy tôi không biết miêu tả sao nhưng ghê vậy biến hóa thành hoa lê trắng và sau đó tôi không thể lên tiếng và tôi đã hỏi tại sao bà ấy lại làm chuyện đó tôi không thể lên tiếng và tôi hỏi thấy nghịch lý không ok nói chung là giờ là cái con nhỏ đó nên bị chia thành nhiều món con nhỏ con của thằng này bị chia thành nhiều món chìa khóa có cánh chỉ là một mảnh đơn lẻ cần ba bộ phận khác để nó hoàn chỉnh à là chìa khóa có cánh mình sẽ gáp thêm những cái cánh khác để cho nó lên thành hai thành bốn cánh sáu cánh để mình mở những cái cửa khác lộng rồi, giờ kết hợp hai cái chìa khóa lại nhau thôi. Đã kết hợp chìa khóa đó thành chìa khóa hai cánh rồi. Ừ. Ngon. Không có cần phải leo lên nóc nữa. Quay lại chỗ bá tước thôi. Xong rồi. Xong xong rồi, xong xong xong. Từ từ đường nào đi ta? Như đường này vậy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng đường rồi. Thoát khỏi được ngôi làng rồi. Sao rồi anh phát hiện được cái gì chứ? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses. Giờ mà thành chìa khóa bốn cánh là mình chỉ mở được cái There are four in total. Tổng cộng có bốn bình, anh giữ một bình. Còn ba bình còn lại nằm trong các vị khác, chủ nhà là. Bây giờ mình còn ba thằng chủ nhà nữa cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met. Bây giờ nó mới ờ, nó nói rõ ra nè, câu chuyện nè. Là bà này giữ một bình bình thứ hai nằm trong thung lũng uh, sương mù. Thợ, của thợ là búp bê là cửa thứ hai. Cửa bốn cánh một gã gù sống trong hồ nước con này cũng bốn cánh luôn người thứ tư đồng thời nguy hiểm nhất thằng này là thằng nguy hiểm nhất vậy là mình phải đi ờ, quýnh hai con kia trước xong rồi mới qua thằng này ok có bản đồ rồi nãy giờ không có một cái ờ, con uh, Marin à gì Dimitri là giết rồi nè bây giờ qua cái ờ, từ từ nó chưa mở cái cái cái, cái con chùm thứ tư cho tôi nó chưa mở có hai con thôi ba con thôi ok If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. ông này tốt với ta Ông giúp tôi hết trơn luôn đánh dấu giùm nữa Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Hãy quay lại nữa nhé. Có nghĩa là ông giúp mình rồi mình lấy tiền mua đồ của ổng. Ah, rồi, mua luôn. Ah, yes, I have you. Tôi sẽ đầu tư cái súng ờ, mới này và tôi dẹp cái súng cũ đi Tôi xài súng mới Tăng đam mm-hmm. Tốc độ bắn Tốc độ thay đạn Tôi nghĩ là nên thay tốc độ thay đạn Thôi đừng hết đi <laughs> Chủ, chủ yếu là mình xài súng lục nó sẽ nhiều hơn sát sát Shotgun thì mình ờ, tăng quả lực nó nó, nó mạnh sẵn rồi sống cho nâng nữa ta này hai khoa hai đại minh khoa quả lực nâng luôn tốc độ thay đạn sức chứa đạn à, nâng sức chứa đạn đi không đủ tiền nâng Chó đẻ thì Nhớ anh ghé à anh có anh livestream trên uh, YouTube, uh, Facebook này nè thì bắt đầu mới có nhiều người uh, kiểu mà quen quen mình vô coi. Nó lại bình YouTube ế quá. Mở cổng thôi. Cổng này cổng của con nào ta từ từ. ủa cổng này của bà đi mà truy mà tôi giết rồi mà không chắc là qua đây nè nó đi hơi xéo xéo qua đây nè lậm nhớ anh ghê nhớ anh ghê mà giết sai đi ê từ từ thường thường là chỗ này sẽ bị hù á mấy chỗ mà cái cây cao cao đúng rồi youtube ờ, mệt mỏi lắm ừ. không anh vẫn quăng video qua youtube mà tại youtube mới kiếm tiền được em ơi này gì đây xác chết khô rồi vô ngôi nhà búp bê rồi à, cái này mới ám ảnh nè à. nhìn mấy con này mới ghê nè anh em mà có kiểu mà hội chứng mà sợ búp bê này nó là mới nhìn cái này chắc đái quần hết hồi nhỏ là tôi được cái là tôi không có chơi mấy này gì đây từ từ nó nó trẻ hai nó trẻ ba đường nó trẻ ba đường như vậy thì chắc chắn là cái đường ở trong này sẽ có đồ nếu mình bỏ thì nó uổng ủa quay lại đường cũ con mẹ nó nhìn sao quá ừ máy nhìn y chang khu rừng chết chóc ở nhật bản vậy cái khu gần ờ, kiểu vừa đã nhiều người để búp bê lại đồ á anh em nào mà dễ bị ám ảnh thì đừng có coi đoạn này nha đái trong quần không chịu trách nhiệm ở cái cầu kìa <laughs> cầu gỗ kiểu gì kiểu cũng rớt cái giò xuống à nè đang đi với chừng rớt cái giò nè ờ không không không không rớt giò ơ à, gì vậy cái gì vậy nó không cho nhắm súng vô đầu nữa chứ con con mia phải không đúng rồi lại đây với em tạo ảo giác nữa kìa con này là nó gây ảo giác nha Con chồng này nó gây ảo giác Rồi không cho chỉ súng luôn Cửa này phá rồi Ơi Hết hồn Nó có nhiều cái trong đây lắm nè Ai, Anh phải chữa cái gì Cái chuyện quá gì vậy Hmm. Cái màu này giống Resident Evil 7 ghê Cái cái này mới sợ đó Chứ trong khu làng, tôi nói thiệt chứ trong khu làng tôi không sợ nha Tại tôi biết trong khu làng là kiểu mà Cái làng nó có người sống Và những cái người đó là biến thành kiểu mà Ồ mộ à Mộ búp bê à Kinh lộn Gì đây chết năm 1996 mình bị mất trí rồi à bị cứ mà bị ảo giác rồi tới chỗ rồi xem xét giờ là phải đút cái gì đó vô trong chổng thì mới mới mở được cái cửa đó không hãy từ bỏ ký ức và hãy quên quên ký ức đi kêu tôi quên ký ức đi ô nó chặn luôn rồi nó không cho quay lại à vậy là chắc là 1987 1996 rồi sao đó là sao chín mình có gì đâu mở trời không có gì để rút vô á đưa bức ảnh gia đình á à có nghĩa là nó kêu mình quên ký ức đi là mình phải đưa tấm ảnh này để mình không có nhớ ký ức nữa khổ có tấm hình của có tấm hình của vợ với con cũng lấy nữa rồi vô bắt đầu nhạy nhụa rồi bắt đầu giống người sinh Resident Evil bảy rồi mà đừng có kiểu mà có cái chỗ để kéo nữa nha kéo cái đút cái tay chặt cái bột rớt cái tay nữa hai thang máy luôn có thang máy luôn rồi chuẩn bị hù nha chuẩn bị hù chuẩn bị hù anh em mở full volume giùm tôi ma kinh quá những cái vết đỏ đỏ này không phải là đỏ đỏ này không phải là gạch đâu máu đi không không sao đâu tôi có súng không gì phải sợ hết anh em đừng lo tôi có súng thác nước kìa chút xíu ghé ngang đó chụp hình thác gian điền á rồi tới cái nhà của ờ, thợ ờ, của thợ làm búp bê thợ làm con rối tôi đi xung quanh nhà coi có gì để lụm không mình phải thông minh vậy đó đúng không ấy có con dê kìa con này là phải bắn rồi hết rồi không có gì hết trơn vô thôi chuẩn bị nha anh em vô Cô cũng mở ra cái nhảy rồi chứ rồi nói chung nhà cũng đẹp không gì đâu nhà cũng nhìn cũng giống như Resident Evil 7 cũng ờ, ok đó có gì không có gì để lút không nhà cũng đẹp mà không mở được gì đây không sao ngôi nhà này vẫn cho tôi chạy cho tôi chạy chứng tỏ là chứng thoát được ơ ờ, à, nó mở sẵn nè không vô được Ừ. Bắt đi lên lầu rồi. Không có lút được cái gì hết trơn ở nhà này kỳ cục. <laughs> Vô nhà người ta lo lút đồ. <laughs> có cái gì không? Bắt đầu ở nhà giống như cái mê cung rồi đó nha. đây vô ôi thoải mái có phòng ngủ nè làm giấc mai tính tiếp được ngày này có gì đâu chung vơ cũng ai chứ đây nè con chùm cuối nè ô con chùm của nhà này nè không có ai đâu đây có cái phòng bên này nè chắc cái phòng này quá nhà bếp nhà à, nhà ăn nhìn giống nhà của ông dắt lắm đây có gì đây khôi phục là xong đưa tờ này cho mình là xong. phóng to có gì đâu là sao tự nhiên đưa búp bê búp bê tôi là phải kiểu mà gangster yên tĩnh quá thấy ấn lạnh rồi ừ nó thường thường nó im im vậy ghê lắm thà nó có kiểu mà nhạc chi đuổi đồ nó đỡ sợ Ê, từ từ rồi tôi biết nó đâu rồi đó nó trong cửa này nè vô Họ ờ, hơi Má cái nhà thiệt đúng là thiệt đúng mê cung luôn á Giống devotion quá Rách rưới hết trơn rồi Lên tầng nữa kìa Đi thang máy lên tầng nữa kìa Có gì không Hỏa không được lên tầng thôi ủa này là kêu đi xuống mà nhà này nhà chung cư tầng này không có gì hết á mới nãy giờ mới lay nửa tiếng rồi đó <laughs> bắt đầu hồi hộp rồi có cả cái phòng màu trắng rồi vô phòng màu trắng rồi phòng làm việc cái nhà này to thì á nãy giờ mấy tầng lầu luôn mà nãy hình như mình đi qua bốn năm tầng á, mới lên tới tầng cao nhất xong bây giờ mình đi xuống từ từ á, kiểm tra từ từ gì đây thường thường yên yên vậy mới ám ảnh á có gì để coi không này phòng cái phòng làm việc phòng sách này nọ đó thư viện nữa ra dạ, đây gì đấy học công tắc là à bữa chút xíu là nó sẽ bị hư cái này nữa nè thế để học công tắc là biết rồi đó nó còn hư cái đó nữa đó bắt mình đi sửa đó ai mà sẽ kiểu mà bị uh, hội chứng không gian hẹp là sợ mấy này lắm cái đường nhỏ xíu là sợ tôi nhìn cũng sợ nữa tại vì tôi không có biết là phía trước nó sẽ đợi nó nó nó, nó đợi mình cái gì á không biết nó nó nó nghe hết hồn đã chơi game kinh dị mà mấy mèo trên lò chứ nóc nhà chạy mầm nữa ý chùm nè vô căn phòng rồi chuẩn bị chạy tới giờ nè từ từ bực từ từ hãy lấy tắt nhạc gặp rồi đó gặp rồi đó lưu đó không lưu chết ngu khó sửa lắm nó có con đường khác nữa nè càng ngày càng sâu rồi rồi tối thui rồi ta đã chờ lâu lắm rồi ta có thể làm một con gái ờ, ngoan hơn rô làm ở đây với ta mãi mãi rồi What? phải liền nó khóa rồi phải biết mật khẩu mới mở được ớ à, gì vậy kiểm tra mạch nữa kìa tháo khớp à Thảo Thảo Ý Chìa khóa bạc lộng Ờ, à, gì vậy? Con Mia bị bắn nè R để khôi phục Cái tấm hình con Mia bị bắn Ôi thì bất ngờ chuẩn bị chiến rồi ủa nó không cho tôi xài súng luôn rồi đây này phải chạy rồi chắc luôn chạy chìa khóa bạc để mở cái cửa này đây đúng bài à không mà kiếm kiếm một cái gì đó vừa cái lỗ đó để gắn vô kiếm một thứ tròn tròn chắc là nằm cũng nằm trên cái xác này thôi đây nằm trên con rối thôi ô tháo cái nhẫn tháo cái nhẫn đưa cái nhẫn đây được cái nhẫn cái nhẫn dính máu à là mình phải coi hết cả cả cơ thể của con rối luôn móc con mắt nữa kìa oh. chưa đúng chưa đúng và sao không xây được nữa chứ xây mắt qua đây thôi là xong được con mắt tới miệng kiểm tra mở miệng ra đút cái nhẫn vô hả phải có công cụ để lấy ok tới cái người phải kiếm một thứ gì đó để cắt cái cái cái giải ra chỉnh con mắt là red à từ từ đây phải qua đây đã lấy cái chìa khóa bạc mở cái này đó đây cũng có tôi sợ kiểu mà mình đang đi kiếm mà nó hù quá rửa mặt rửa mặt rửa mặt rửa rửa rửa rửa, rửa rửa cái nhẫn dính máu kiểu tôi làm đại luôn mà đúng á sạch rồi ethan tám ngón mới vô bị con kia cắn mất à, ba ngón tức thiệt chứ chưa kịp lộng lại nữa à cái chỗ được nó chỗ này để trốn phải lồn đúng thiệt để trốn nè à. rồi Đợt này là kiểu chơi giống như con uh, Outlast rồi Tới công chuyện rồi Không cho xài súng luôn rồi Cái này chỉ có chạy thôi Chạy và trốn thôi Giờ gửi cái nhẫn rồi Qua đây quá Gửi khóa từ bên kia lấy cây mới lấy được hả không cái đó chìa khóa mà để mở cái này thôi không mà tôi nghĩ là cái phòng này là không sao cái phòng này là, là ổn á tại phòng này có chỗ lưu mà thường cái phòng có chỗ lưu rất là yên tĩnh không ai dám vô đó không được có cái chân thôi từ từ chắc cái chân đây nè tháo cái chân được kiểm tra tay có cái khớp tháo cái giò tháo cái giò ra đó chìa khóa gắp bắt đầu ráp vô tháo nguyên cái con này mới được xem xét tới cái tay này này tháo tiếp mình hôm nay mình tháo nguyên con nguyên con rối ra luôn à đủ rồi nè gì vậy hình như là lấy phải lấy cái đó ra chứ tự nhiên đưa cho mình coi cái hình này là sao không hiểu sao cho nó cho tôi coi cái hình này là sao ta ba con mắt nhắm là sao ba con mắt nhắm vặn dây cốt phải có một cái công cụ gì đó dây code kiểm tra mắt mắt là đúng rồi nè không dặn qua được nữa anh dạ em đó dặn ra là đúng rồi mình có cái đồ để dặn dây code rồi từ từ cô lại cái tay coi cái tay này sao ta khóa từ bên kia mình kết hợp hai mấy cái đồ này lại nhau được không ta đây đây đây đây đây, đây. rồi rồi rồi rồi lộn mày có số rồi nè giờ sao mà không năm hai chín một một xong rồi ra ngoài thôi kiếm cái cây gấp bên phòng rửa rửa cái nhẫn hồi nãy hả có không mất công mình mình phải hoành lại để coi coi lại coi cái cây gấp cây gấp đâu tôi đi hết rồi nếu mà có là là là, là nó có nó hiện lên à nếu mà có là nó sẽ hiện chữ F lên để tôi là để tôi tương tác à này không có chấm có rồi không được giờ là phải ra ngoài thôi đây nè nhiêu số quên nhiêu vậy đây. không năm hai chín một một đó tối thui rồi tối thui rồi bắt đầu chuẩn bị rồi không có súng trên người nữa nó thu súng của tôi hết rồi anh em chuẩn bị tinh thần ý Thôi nha Thôi Thôi nha Gì đây Một kỹ vật ngày xưa của Ethan Nhưng hộp nhạc không dùng được nữa Mình có cái chìa khóa để mở hộp nhạc đúng không Chắc chỗ này để trốn rồi, để mở sẵn đi Mở sẵn đi vừa mở hộp nhạc lên là nó sẽ ra đúng không Why is this here? Sao thứ này lại ở đây? À, còn cái này nữa hả? Chọn ổ để xây nữa kìa. Nghe không phá có gì đó không đúng. Xây sao cho đúng ta là sao speak là phải nhạc đổi ổ xoay à, đổ qua đổ lại cho nó đúng cái khớp á mà hiểu đổ sao cho nó đúng cái khớp cái hai cái này đúng rồi nè cái này đúng rồi nè ba cái này đúng Đúng rồi đó. Lụm. Đúng rồi, đúng rồi. Cây nhíp Mấy cái mấy cái phòng vậy là chắc chắn là phải để để chạy trốn nó ra nó dí chạy ỉa tôi sợ dữ lắm rồi nó tới rồi nó tới rồi mấy cái cửa cái uh... Đây, gấp gấp gấp có cái nhíp để xài rồi. À. mở miệng lấy nhíp gấp gì đây cuộn phim rồi rồi rồi rồi thôi chấp tắt rồi nha Ôi Chúa ơi mình không thể để Ethan biết những gì những thứ giờ có cụ phim rồi đây, đây giờ làm gì đây phim một đoạn phim bị cắt trong miệng búp bê giờ có cụ phim rồi làm gì anh em à, cái nhà này ảnh thiệt cái kiểu mà mình không biết là nó là cái gì á nó sẽ sợ hơn so với là mình biết nó là gì rồi anh hiểu anh em hiểu không mình tưởng tượng nó sợ sợ hơn luôn là hình như là mình phải đi lại cái phòng chiếu phim hồi nãy đúng không đi lại cái phòng chiếu phim hồi nãy tới phòng sách làm việc ui ma hết hồn hồi hộp tính từng cm một tính ra view bên này cũng đâu có cao đâu cũng hai người xem phòng chiếu phim là cái phòng ở trên lầu đúng không phòng này hả à? đây Người bạn thân của Râu trên thế giới rộng lớn này. Hai con bé rất thích câu chuyện của tích này. Giờ gắn cái miếng này vô số 3 thôi là xong đúng không? này Chọn phim nữa kìa. phóng to là sao chiếc nhẫn di chuyển phim à nó không phải di chuyển nữa làm sao cho nó đúng nữa kìa hợp nhạc từ từ từ từ từ từ từ từ tôi hiểu rồi cái tờ giấy này nè người bạn thứ nhất của rô là một cô bé rất thích câu chuyện là hai từ từ một hai đó hiểu hiểu hiểu rồi đây cái này là số 1 đúng nè rồi câu chuyện là hai nè tiếp điều quan trọng nhất đối với chúng ta là con là con nhỏ đó là là ba 4 là món quà cưới của bà ngoại là cái dây chuyền là 4 ok đúng rồi đúng luôn rồi chiếu phim thôi kỳ vậy lại coi hình như nó bị ngược cái này nè rồi Đúng chưa? Lắm. Cái gì đây? Phim gì đây? Cái giếng. Trong cái giếng. Một cái nồi. Một cái nồi em bé. đi xuống cái giếng rồi đang thôi hết phim rớt luôn cho coi đúng một lần mở cánh cổng bí mật này vô này wow chào các bạn wow cây kéo Lấy cái kéo cắt Chuẩn bài Như đường tắt thì phải á Qua thôi Có điện thoại kìa Nghe điện thoại Alo Có nghe gì đâu Kinh vãi từ từ Coi coi bên kia có đồ gì không đã mai dấu búp bê cho ở trong tầng hầm mà Đồng dữ lắm được không? Con này mà dí chắc chết luôn Con này dí thì chỉ có chạy thôi Rồi Rồi, tới liền tới liền Alo Làm ơn anh hãy nghe em Em không muốn giấu anh You know? Mia. I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. That's how. I had to. I had to do it. That's how. kiếm phải hình con nhóc gắn vô đây thì mới mở cửa cửa này được vô nhà này toàn là đi giải đố không mà vô này toàn giải đố à giờ lại phòng cũ ai kìa ai mới mở cửa kìa mẹ anh thôi nha thôi hả cái này phải kiếm đồ mới mở được nó cứ đi theo nó hoài chút xíu nó hù rồi té đáy hoài lại đường cũ rồi Thôi Có ai đâu ta Có cái gì đâu Tưởng thế nào có mẹ gì đâu Có ai hù gì đâu Bình thường đi anh em ơi Có gì đâu Đây là tầm ảnh của mẹ ai nhưng sao nó lại ở đây Ý, nó cái tay xuống kìa <laughs> Kiểm tra mắt Là sao tự nhiên nó để cái hình con này trong con mắt là sao Di chuyển Không hiểu lắm còn cái tay này nữa nè cái tay này tôi còn chưa hiểu nó là cái gì đây nè còn lẽ tới đây bí sao chắc chắn là cái, cái con mắt này nó sẽ anh nó sẽ dính dáng gì đó tới cái cái tờ giấy Để coi lại cái tờ giấy này coi lật qua lật lại coi không có gì hết lấy cây kéo à đúng rồi đúng rồi đúng rồi quên đúng rồi hay đó hào Mày đây bằng động. Rồi, tới một chuyện rồi. Nó cứ cà chớp, cà chớp ghê quá anh em ơi. Gáp vô đây đúng không? Xem xét. Hình này hình con mắt mà. không. ok hình như là phải nhìn lại con mắt á còn này là ba ba con mắt nhắm ok quay lại đó đúng mà quay lại mà nó đứng một cục ở đó dắt đái quần quá nhìn lại con mắt đã hiểu rồi hiểu hiểu hiểu cách uh, giải quyết rồi qua lại con mắt coi hình con chim còn con chim cũng chim tung cánh anh em nhớ cái hình giùm tôi nha hình chim tung cánh ô đúng luôn rồi rồi tối thui xuống cái địa đạo rồi nó không cho tôi xuống kiểu gì cũng chạy à không có, không có đường nào mà thoát được cái gì cũng hù cắm đầu chạy à đúng là cái cái cái phim hồi nãy nè cái phim hồi nãy nè cái cái nồi sau đốt đèn lên xuống này đúng thước phim hồi nãy rồi đó chìa khóa hộp công thức đi lên lại hết rồi chuẩn bị tâm lý chạy núp trong tủ nha ghê vậy chuẩn bị chạy đúng không núp vô tủ nào làm xong cái ca này chắc khó làm ca hai luôn quá sợ quá sao lắm nha rồi đỏ lè luôn anh em mà đỏ lè luôn rồi đỏ lè chơi thôi mình không giờ đi ngục đi ai à, giờ đi ngục đây đỏ lè rồi cái con ờ, tượng nó đi rồi nó di chuyển này giờ cái chùa cái chìa khóa đó mình chìa khóa mình phải đi mở đèn ok <laughs> như thế câu chuyện đỏ lè rồi tôi biết ở đâu rồi không sao, không sao Có sao đó Chạy dạ Máu không kìa Wow, shit man phát du à cái con nó nhìn cũng đâu gì đâu nghe đây Tưởng gì cũng sao Con nó bình thường này Xuống này Wow Xếp hàng luôn kìa Tối như vậy Bình thường thôi phải Trời tưởng gì Tưởng con sao con nhà nhũ tôi mới sợ Trả lại thôi Tưởng sao với mấy con nhà Con nhà nhũ tôi đâu có sợ đâu mà hù Wow Cái lỗ này nó chui qua được không Nó hoành lại nó hoành lại hai hiếu nó không chắc nông thấy tôi đâu hả từ từ đó cho nó đi đi cho nó đi xa xa đi xong rồi này đút đứa trẻ vô mở cửa ôi ba đồ yêu tưởng sao chứ cái con nó tôi không sợ đâu tôi tôi, tôi sợ là gì không tôi sợ con búp bê ở dí á chứ con nó bình thường cô chì mấy được cầu chì rồi cái này để trốn nè trốn vô quá trốn vô đi trốn vô đi chuẩn bị núp dưới giường hả tôi trốn ở đây được không có thua có thấy gì đâu mà ok núp đây đi có nghe gì đâu có nghe động tĩnh gì đâu thằng này thở thì ghê quá thì thanh thở thì ghê quá đi ra rồi vô lại hả còn lúc đây đi cho chắc ăn rồi có gì đâu tôi là tiên mở cửa kìa thằng than thở thì ghê quá à cửa á hả à đi phải dụ cái con đó đi ra đi đi vô trong phòng này đúng không ok vô vô vô vô vô vô vô tôi nghe tôi nghe tiếng nó đi rồi vô vô vô vô vô lại vô lại tôi nghe tiếng nó đi rồi nó không có quay đầu lại được nhìn nữa chứ khó chịu ghê nuôi gà đi như vụ con bộ thai là nó đi vô trong cái trong cái phòng này xong rồi mình chui vô trọng để nó đi kiếm rồi mình chạy ra mình trốn đúng không mà mình từ từ lấy cầu chì gắn đâu gắn ở cái lầu thang đúng không ê nhóc đâu rồi Nó đầu ta Wow Wow Em ấy đấy Để tôi dụ qua đây đó Em ấy đấy <laughs> Wow wow wow Giọt giọt Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cái ngày thang máy ok Tôi nhớ đường chạy về thang máy chết liền luôn Thằng <laughs> nhóc nè Cái con này là tôi không có sợ Tưởng nó làm cái con gì ghê lắm Ai đâu Nè tao đây nè Từ từ cho nó đi sâu vô trong đi Ra Ra ra ra ra nhanh ra chạy kinh phải ngồi nhớt nhớt Ôi đúng đường không vậy? Đúng đường rồi, đúng đường rồi, đúng đường rồi Trời, ba đồn yêu. Ê, lộn, nhanh lên. Nó dí tới. Mở cửa. Mở cửa. Ê, chạy tiếp. Con mẹ nó. Nó thui cái đường kia bị bệt rồi Tao nè <laughs> Sao nữa Có cầu chì rồi sao nữa Gắn ngay thang máy gắn rồi giờ sau nữa thằng máy nó không có chạy kìa nhấn nút thang máy vô vô nhánh lướt nhánh lướt goodbye goodbye trời cái miệng nữa kìa <laughs> bye bye hình như từ từ mình mình lên lại tầng trên rồi, đúng không bắt đầu tầng trên nó rách rồi đó tầng trên rách rồi mình lấy được uh, chiếc nhẫn cây kéo hai món quýnh chùm chưa ta nó để mấy con ờ, thú nhà bông nhiều lắm wow đi ngủ được không mà tim quá à <laughs> quýnh chồng mày quýnh chồng mày người vẫn còn sống mà cái gì vậy tôi sợ mấy con này hơn tôi sợ tôi yên nha cái, cái, cái bào thai á đợi xíu nha như sắp phá phá đạ sắp uh, giết chồng mày thử tìm ta xem giờ chơi chúng tìm á hả vải cái chúng tìm có gì giật giật giật giật giật ghê hả giật à hay ốp ta tới đây nó có lưu chưa giật kìa tôi nhớ gần gần đây có chỗ lưu nè thôi ốp đi chứ giờ nhi mà tim quá chơi tiếp mới công xỉu giật dữ vậy đây là mấy này giật dữ vậy giờ tới mình đi dí nó giờ tới mình đi dí nó là sao ta mấy quất luôn rồi, tới sáng <laughs> bắt đầu cái tiếng cười nó ghê quá thôi ha thôi thôi tôi đi về thôi thôi thôi ui thôi ai da lũng tay ai da lũng ê lũng nha mày là sao ta sao mấy con nó hình như là mình phải né mấy con mà giật giật giật hay gì đây đây đây đây đây nó nè tóm bây dạ. giờ rồi mất thêm ngón tay nữa đâm vô đầu mày sao có súng không chơi ta một lần mình phải đi tìm nó ờ, nhiều lần á chơi chống tìm mà tìm phòng khác thôi mở mấy cửa này má con bào thai mà nó xuống tới đây chắc tới công chuyện mình luôn á ơi nó mở cửa này rồi nè đâu ta tay trời trốn nữa trốn nè sắp mình sắp kiểu mà hồi phục rồi mình hết bị kiểu mà qua đây bắt đầu cái nhà này nó càng ngày càng nát rồi kiểu là mình ờ, à đây mình bị ảo giác á giết con này xong là mình hết bị ảo giác lại nhà này nát bấy một cái nữa tấn này tấn này à giết chồng luôn rồi đó <laughs> kết thúc rồi sao giờ con chồng, quá là đơn giản làm được một cái chìa khóa ô cái hũ kìa mình mình cần phải ra khỏi đây đừng có dí nữa nha từ từ để xem xét kết hợp chìa à mở thêm một đây được cái hũ rồi về mở cửa về từ từ lấy con búp bê bán cho ông kia luôn xong rồi anh em ơi về còn hai hũ nữa tiếng tông về về về giờ phải đi lại khu gần hồi nãy nữa nè <laughs> mấy giờ ta Ồ, 12 giờ rồi thấy à, anh em thấy mà cái tập này tôi xuất sắc không không biết sợ là gì luôn đạp cửa ơi trả lại tấm hình được không nó xu luôn tấm hình của tôi rồi tính ra là lấy tấm hình đó để nó nó photocopy cái hình của con vợ của mình á xong rồi nó dùng cái đó để nó ám ảnh 600 Bây hình như nó mở cái đường mới nữa nè Có đồ trong này nè Đù hai ngàn Ngon Ra được đồ Rồi mừng quá Ra được đó rồi mừng quá <laughs> Trong nhà này có đồ Tôi phải kỹ thôi Nha yeah. ê ê ê ê ê ê ê ê ê ý. Shotgun. Ơi, cho tép thử luôn nè. <laughs> đông vậy. Ý. Cô mẹ này. Nó cắn tôi rồi. Nó lây dịch bệnh cho tôi rồi. Lây dịch bệnh hả? Lây dịch bệnh hả? Đông trồng thế mấy con này bao, bao trâu á châu dữ lắm súng tôi bắn không xi nhê làm mấy cái tinh thể này về bán có tiền tôi có cái sạc gân mới rồi từ từ để tôi đổi thành phím tắt mấy cây sạc gân hồi máu đã đổi thành à, phím tắt rồi cái cây mạnh mạnh của mình đâu rồi đổi phím tắt luôn nâng thêm uh, thuốc chữa thương tha hồ mà bắn luôn sáu mấy viên tha hồ bắn luôn trời bảy mấy viên Về thôi, về thôi. Nói chứ nói trong khu gần này đi cũng sợ chết nè. Tôi sợ. Ui, ui. cái thằng này. Rớt đông rớt rớt ngay đầu mình chứ. Chạy luôn. Chạy chạc nè chạy luôn rồi về với cái màu ờ, vàng vàng bình ờ, bình yên này ráp vào đây thủ cái chân tôi bán hết đồ tôi nâng cấp súng nè hỏng đây bán hết bán hết mấy cái con này 26 ngàn ok ah, Miss Angie. Just nó đồn quá trời luôn nè nâng cấp cây cây súng uh, sọc gân mới đem về sọc gân Rồi full này Nâng cấp cây cây súng lục uh... cái cây này nó lên, lên cấp cao dữ vậy mm-hmm. Uống hết tiền tôi luôn rồi nè Sức chứa đạn Nhưng full sức chứa đạn luôn Thấy dữ chưa Ủa Không phải cái này hả anh nói tôi nâng full sức chứ chứ đạn mà. Nâng lộn cây à? What the hell? Nâng lộn cây rồi. Cái này mới đúng. Thôi lỡ rồi. Xài cái này luôn. Cái này là coi như cái súng ờ, thành cái súng tiểu liên mẹ rồi, 16 viên rồi. Thôi up thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha video này tôi sẽ up lên ờ, trên lại YouTube, ờ, YouTube anh em youtube mà muốn coi livestream thì ờ, qua facebook nha từ bây giờ tôi live bên facebook luôn ok nếu mà khỏe khỏe thì tôi sẽ làm thêm ờ, k2 nữa còn nếu không khỏe thì thôi bye bye